thì là mình uh, mình làm một cái website uh, cách đây hai tháng hay là cái đây bạn đôi à, hai tháng chị nhé hai tháng mà mà mà mình hay chia sẻ cho anh chị thì ngày hôm qua mình uh, giao được hai đơn hàng bán lẻ tại Hồ Chí Minh thì thì cái website này mình làm cho bà xã anh chị nhé đây là một web mà mình uh, chưa kịp viết bài lên chị nhé chưa kịp viết bài chuẩn SEO đâu là mình chỉ up sản phẩm và up cái sản phẩm này theo đúng quy trình mà SEO web chị nhé, chuẩn SEO đó thì là đã có kết quả rồi thì ngày hôm qua mình uh, đi giao hàng là vừa làm diễn giả vừa làm shipper vừa làm giao hàng vừa làm kế toán luôn thì cái website này mình triển khai trong hai tháng trước anh chị tức là hình ảnh mình tối ưu SEO này rồi là nội dung mô tả sản phẩm ấy thì tối ưu SEO thì là khách hàng họ có tìm kiếm chị nhé à, và, mình thấy các lượng truy cập vào website rất là đông chị nhé đó ờ, như chị biết là cái thời điểm này là thời điểm uh, thời điểm mà Facebook đang xếp chặt quảng cáo đúng không khi chị lên quảng cáo là nó chưa rất nhiều thứ thì hôm trước ở cái khóa học Facebook marketing mà mình đã chia sẻ cho anh chị rồi đúng không đó là chúng ta không những phụ thuộc vào Facebook mà chúng ta phải làm đa kênh à, thì chúng ta có thể là có những website này chúng ta có thể có những cái landing page chuyển đổi cao này và chúng ta phải làm video để xây kênh đúng không làm tiktok vân vân thì chúng ta sẽ đi từng lộ trình một nhé vì anh chị học xong khóa website này à, ờ, SEO web này là chúng ta sẽ gì sẽ biết cách uh, viết bài cho chuẩn SEO và biết cách là khách hàng nó search từ khóa gì ở trên internet và cái sản phẩm của chị có thể đứng số 1 của Google à, như chị biết là những cái sản phẩm những cái bài viết mà đứng số 1 của Google thì chắc chắn là gì à, chắc chắn là khách hàng nó truy cập rất là đông đó và ở trong bài viết đó mà thu hút ý, thì chắc chắn là chị sẽ kiếm được tiền như chị nhé đó thì xíu nữa mình sẽ sâu cho chị một số kết quả mình đã làm nhé thử nghiệm trước anh chị nhé thử nghiệm thì đây là cách mình làm đấy có kết quả thì bình mới lại chia sẻ lại cho anh chị và những cái gì mình đã đã đã làm thì mình chỉ chia sẻ những gì mình đã làm và đã có kết quả thôi còn mình những cái gì mình không biết mình không chia sẻ cho anh chị mình không dạy anh chị đó không nổ chị nhé và mình chỉ dạy những cái gì mà có kết quả gì nhé và chị chỉ làm theo những cái bước mà mình đã đã làm là đã, đã có kết quả thì chắc chắn là chị sẽ có kết quả như mình hoặc là hơn mình nếu như anh chị gì có nỗ nỗ lực động lực làm tốt anh chị nhé làm liên tục liên tục đó thì cái cái khóa học này nó rất khó chị nhé khóa là SEO web nó rất khó thì nó có rất nhiều cái thuật ngữ mà chị cần hiểu ở trong vấn đề website đó rất nhiều thuật ngữ nhé và trong cái lộ trình buổi số 1 ấy thì mình sẽ chia sẻ cho chị là cái cơ bản về website là như thế nào này và những cái chiến lược đi của chúng ta trong vòng những buổi sắp tới như thế nào để chị hiểu cái lộ trình của, của chúng ta mình sẽ demo trong cái gì học mình sẽ demo ở trên những cái website đó mình đã làm chị nhé hoặc là những website mới hoàn toàn thì để chị làm theo đó và cái lộ trình này là đòi hỏi anh chị phải thực hành nhiều nhé và cái phần quan trọng nhất là kỹ năng của anh chị kỹ năng viết của chị nhé thì kỹ năng viết phải luyện tập gì luyện tập rất nhiều đó thì trước ờ, trước kia là mình uh, ờ, ờ, học ngành kỹ thuật đúng không mình đã kể câu chuyện là mình học học ngành kỹ thuật học cơ khí tàu thủy đúng không và mình chỉ kiến thức về kỹ thuật thôi nhưng mà chuyển sang mà marketing mình uh, rất là gì rất là khó chị nhé về sau đó là mình đã thích nghi được và mình luyện tập rất nhiều có nghĩa sao là mình học hành động như vậy nhá mình làm thì trong học phần này mình muốn anh chị phải hành động tại sao mình có khóa học SEO web này thì ờ, như chị biết là tháng mình nhớ mình nhớ năm 2016 ấy mình chó thì đợt đó mình vẫn làm thuê vậy nhá làm thuê ở ở Vũng Tàu đấy và mình đã học một số một số diễn giả đào tạo về marketing quảng cáo mình biết rồi này và đợt đó mình học thêm ờ, một người anh của mình anh ờ, Nguyễn Hiệu Lam đó thì đợt đó anh Lam anh dạy cái khóa là khóa 100 V thì là V mấy đấy à, đấy mình học là V3 V5 không nhớ V3 V5 thì trong những tất cả những khóa đầu tiên là anh làm dạy chị em Nguyễn Hiệu Lam ấy là anh làm dạy thì cái khóa này thì mình thấy là gì đa số học viên họ không làm chắc là có mỗi mình làm thì đó đó mình làm thuê ở buổi sáng mình họp với bọn Nhật xong đúng không? Mình làm có thứ Nhật và buổi chiều mình rảnh là mình bắt đầu mình mò máy tính mình tập làm website rồi mình tập viết bài chị nhá, tập chia sẻ tập viết trước đó mình rảnh vì trong đầu mình chỉ có kỹ năng về gì về ngành kỹ thuật thôi chưa viết thì trong quá trình là luyện tập liên tục liên tục liên tục như vậy làm liên tục liên tục liên tục như vậy thì có kết quả anh chị nhé đó thì trong những học phần này là mình à, mình à, trích xuất lại một số những cái gì à, những cái bài giảng của ấy Lam đó thì thầy Lam mà anh bảo là thì cái này mình có quyền chia sẻ chị nhé và trong đó là gì những đặc biệt là gì 80% là kiến thức của thực tế của mình đó 20% là kiến thức của Lam và 80% ừ, cộng với kiến thức của mình nữa thì chắc chắn là là anh chị có một cái lộ trình đi rõ ràng hơn đó thì bây giờ mình sẽ chia sẻ màn hình để anh chị dễ hình dung về cái lộ trình của chúng ta đi nhé